Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau Trước khi vào video này em xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống Video hôm nay em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn làm món bánh uh, taikaki Em uh, sẽ dùng công thức bánh bông lan để làm uh, món bánh này Thì ở đây em có là trứng, cam thì em uh, dùng 1 phần 2 quả cam Bột mì, bột năng và đường rồi em chia sẻ chi tiết đến ờ, quý cô chú luôn nha để cho cô chú dễ làm. Thì ở đây là trứng, trứng thì em dùng 5 ờ, quả trứng. 5 quả trứng này tương đương với 300 g trứng. Rồi cam thì em dùng 1 phần 2 quả cam, một nửa quả cam. Bột mì thì em dùng 200 g bột mì và bột năng thì em dùng 50 g bột năng và 200 200 g đường cát. Và dụng cụ để nướng bánh thì em có khuôn ờ, nướng bánh hình thú Bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng à, bắt tay với em làm món bánh à, này nha. Trước khi à, làm bánh thì em sẽ lấy trứng ra. Thì ở đây là trứng vịt tươi Rồi ờ, như vậy là em đã lấy à, ra xong năm quả trứng, lòng đỏ và lòng trắng em đều lấy hết. Và tiếp theo thì em đánh cho nó tan trứng này ra. Rồi công đoạn à, đánh trứng à, nó tan ra xong tiếp theo là cho đường vào để đánh dậy trắng trứng đường này lên rồi cô chú anh chị đánh trứng cho thật là dậy lên và tiếp theo thì cô chú anh chị cho cam vô để à, khử mùi tanh của trứng và tạo cho cái bánh nó có vị à, hương cam để khi mình ăn nó được thơm rồi tiếp tục là mình đánh nhẹ lên để trộn đều cam với trứng đường Rồi mới vừa bỏ cam vô xong nha. Và tiếp theo thì em sẽ trộn bột mì và bột năng vào trong à, trứng. Rồi em trộn à, đều à, hai hỗn hợp bột này lại với nhau. Đối công đoạn này thì à, quý cô chú anh chị và các bạn chọn cho đều cho nó tan mịn bọt này ra rồi cô chú anh chị và các bạn à, quậy bọt này ra cho thật là mịn ha đó như vậy là mình à, đậu bánh được rồi thì à, bột này là mình làm theo kiểu bánh bông lan rồi tiếp theo thì mình sẽ nướng bánh nha mình sẽ dùng khuôn tay à, Takaki này để mình à, nướng bánh thì đây là khuôn hình thú hình con cá à, mình áp dụng theo cái công thức là bánh bông lan nha rồi giờ mời quý quát anh chị và các bạn cùng bắt tay với em mình sẽ à, làm món bánh này rồi thì em à, sẽ làm nóng hai bề mặt của khuôn mặt trên và mặt dưới nha tiếp theo là em thoa cho khuôn một lớp dầu thì à, đây là loại khuôn chống dính thì em sẽ thoa cho nó một lớp dầu đầu tiên thôi Rồi tiếp theo thì em cho bột vô khuôn nha thì à, em sẽ cho nó một giá bột rồi em à, đẩy nắp trên xuống để khi nào bánh nó vàng thì mình trở lại nha rồi tiếp theo là mình trở cái bề trên xuống nè để cho nó nóng đều hai mặt và hai mặt bánh nó đều vàng hết rồi giờ mình dở lên để mình à, coi bánh đó thì cô chú anh chị thấy à, cái bánh vàng lên và có cái hình con cá cũng rất là dễ thương ở mặt sau đây đó nó vàng lên rồi nè hình con cá rất là đẹp luôn con cá rất là dễ thương luôn mình để cho vàng vàng chút xíu nữa mình lấy ra nha rồi giờ lấy bánh ra được rồi nó được à, một con cá rất là ngon cá này cái gì mình cũng không biết nữa hai con có hai, hai, hai con cá ha rồi tiếp theo thì à, mình chở cái bề khuôn lại cho nó nóng một chút xíu nữa thì à, mình đổ bánh ha rồi tương tự như cái đầu thì à, mình cho bọt vô khuôn để mình nướng bánh một con cá này mình à, đổ hai giá nó mới đầy á rồi mình à, để nắp trên xuống ha rồi mình chở lại liền đó rồi mình à, khuôn đầu tiên thì mình được hai cá nè quý cô chú anh chị thì à, bột này á là mình làm theo kiểu bột bánh bông lan thì à, bột này nó mềm và nó xốp hai cá rất là dễ thương nha rồi mình dở lên mình coi một lần nữa nha đó bánh à, vàng này trở lại con này rất là dễ nướng mình trở lại cho nó đều đi cho nó vàng đều ha rồi mình kiểm tra bánh nha và bánh à, bắt đầu nó vàng mình lấy được cái được rồi đó đó vàng rất là ngon luôn rồi mình lấy bánh ra mình dùng nĩa để mình lấy ra ha cá này nó mập mập mà ngon nữa rất là ngon luôn rồi mình được à, bốn con cá rồi tiếp theo là mình à, cho bọc vô khuôn luôn ha rồi mình à, đậy nắp lại rồi mình đậy nắp lại à, mình chở lại luôn nha à, cô chú anh chị thấy đem một bốn cá nha à, bốn cá thì em làm theo kiểu à, bột bánh bông lan nè thì cũng rất là ngon nha hình cá thì rất là bóng và ngon cá mập lắm rồi bánh nó vàng nè quý cô chú anh chị thì à, em lấy bánh ra nha à, nãy giờ em được à, dĩ này nữa là được 6 cái rồi đó đó cô chú anh chị thấy cái bánh à, bóng đẹp luôn ha và rất là ngon luôn 6 con cá cá rất là mập luôn rồi giờ mình à, cho bọc chuột khuôn luôn ha thì à, tương tự như ban đầu thì cô chú anh chị à, cho khoảng hai giá nhỏ thì mình dùng hai giá nhỏ mình cho hai giá nhỏ còn cô chú anh chị giá lớn thì cô chú anh chị cho khoảng một giá là được nói chung là khung này thì cũng rất là tiện đó, cô chú anh chị thì em thấy là mình à, nướng bằng ga hoặc là bằng than thì cũng được thì à, cách bọc này á cô chú anh chị à, dùng cô chú anh chị nướng bằng à, khuôn bánh bông lan cũng được khuôn hình thú takaki này cũng được ha cũng rất là nhiều loại khuôn để nướng bánh bông lan theo kiểu em chia sẻ cách pha bọt này rồi mình chở lại một lần nữa thì à, mình lấy bánh ra nha cô chú anh chị đó thì cô chú anh chị à, thấy bánh à, vàng rất là ngon luôn em còn ít bọt nữa là hết rồi ha và như vậy là em chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn à, cách pha bột bánh môn lan mình dùng khuôn uh, taiyaki để mình nướng bánh hình thú này nha thì đây là uh, bánh hình thú hình con cá thì qua video này hy vọng uh, quý cô bác anh chị và các bạn làm được món bánh à, hình con cá với cách pha bột của mình và bây giờ mình à, xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn video tiếp theo